Alo, alo, à vâng, một lần nữa xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh sổ số, số miền Bắc, kênh của Huy Hùng Và bây giờ là buổi tối ngày thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 Thì kết quả là ngày hôm nay đã xuất hiện cho tất cả mọi người ở dạng đặc biệt năm số đó là 60589 Đấy. Về cái đường đặc biệt thì ngày hôm nay khá là bất ngờ khi anh Đồng anh quay khá là ảo Ngày hôm qua thì xuất hiện đó là con 389 Đấy, vẫn là cây, đó là cây càng càng lẹ và ngày hôm nay vẫn tiếp tục báo về tất cả anh em đó là càng lẹ đó là càng năm vẫn là cái tổng 7 tổng 7 cho ngày hôm nay khá là đáng tiếc vì cái đường cầu đề hai ngày nó đều quay về đó là có 89 cho tất cả mọi người thì ngày hôm nay thì về cái đường cầu đề thì Hùng tin chắc thì khó có thể ai bắt được vì cái độc thời điểm có 89 của ngày hôm nay anh em nhé ba ngày đúng không ạ ba ngày vừa qua thì nó xuất hiện về cái tổng 27 và nghỉ một hôm nghỉ một hôm đó là từ hôm 23 thì xuất hiện đó là tổng 05 và hai ngày vừa rồi thì tiếp tục bảo về đó là cái tổng 27 đó là cái tổng 7 anh em nhé khá là bất ngờ về được cầu đề này Đấy. thì trong thời gian vừa qua thì anh đồng quay cũng khá là ảo nên anh em có thể cân nhắc về cái được cầu đề này đúng không ạ chúng ta có thể vào kết thì chúng ta vào nhỏ nhẹ thôi về cái được cầu đề quay đang ảo anh em nhé và điểm qua một chút các cầu lô thì ngày hôm nay chúng ta không có đầu nối căng đấy tất cả các đầu lô ngày hôm nay giải đã khá là đều riêng đầu 6 chỉ xuất hiện của lô tô đó là con 60 còn tất cả các đầu còn lại thì xuất hiện từ 2 3 và 4 con lô tô về đường cầu lô hai nháy ngày hôm nay thì chúng ta gồm đó là đầu không thì chúng ta có còn 05 <clears throat> về đầu 2 thì chúng ta có đó là con 27 và về đầu 7 đó là con 78 về đầu 9 chúng ta có con 90 đấy đó là về cái đường cầu lô hai nhánh hôm nay còn về đường cầu lô tô rơi lại vào ngày hôm qua thì chúng ta có đó là con 89 đúng không ạ 89 rơi lại vào ngày hôm qua Đấy. và đường cầu lô tô rơi lại thì nó sẽ chạy cho tất cả mọi người từ ngày 22 đúng không ạ đặc biệt 11 thì xuất hiện vào ngày hôm sau đó là con 11 lô tô rơi Đấy, 91 thì biệt về 91 và 89 thì biệt về 89 thì liệu ngày mai thì tiếp tục nó sẽ nổ con lô tô nó là 89 cho tất cả mọi người hay không thì anh em có thể tham khảo cái đường cầu này nó đã nổ hai ngày rồi thì hùng không bảo hiểm để bắt chia sẻ cho tất cả anh em nhé và chốc nữa thì hùng vẫn bắt theo thường ngày chúng ta sẽ bắt theo cầu bạc nhớ phải chốt cho tất cả anh em tham khảo và trước khi vào phần thống kê số và chốt số cho tất cả anh em tham khảo trên kênh của hùng thì chúng ta cũng sẽ điểm qua cái bảng chốt vào ngày hôm qua và ngày hôm qua đây là vào ngày 25 tháng 8 đây là cái bảng chốt của hùng vào ngày hôm qua anh em nhé về bạch thủ lô tô 71 và sau thủ lô 6 656 thì ngày hôm nay chúng ta đã không ăn được vì cái đường cầu lô khá là buồn khi đường cầu lô ngày hôm nay chúng ta đã bị trắng bạc nhé về cái chạm đề thì Hùng ngày hôm nay khá là tiếc về cái chạm 6 và chạm 7 thì Hùng khá là kết vào ngày hôm nay ngày 25 và không ngờ thì anh Đồng ấy cho quay tiếp tục đó là con 89 đúng không ạ chốt chạm đề chạm 7 thì là về cái tổng 7 và chốt tổng 8 thì về đó là về cái chạm 8 đấy nói về ngược khá là nó tiếc vì cái đường cầu đề ngày hôm nay còn đường về cầu lô thì ngày hôm, hôm qua đúng không ạ và ngày hôm qua thì chúng ta ăn được hai nháy rồi thì ngày hôm nay chúng ta lại bị gãy thì hy vọng tất cả nhà có thể thông cảm cho hôm và chúng ta sẽ lấy lại cái đường cầu lô vào ngày mai đó là ngày 26 anh em nhé Ok chúng ta sẽ đi phân tích cái đường cầu kèo cho anh em tham khảo vào ngày mai về cái đường cầu đặc biệt thì hôm ngày mai vẫn khá là tâm đắc khá là kết vì cái chặp 6 chặp 7 của ngày mai anh em có thể tham khảo đấy và theo kênh video của Hùng thì chúng ta chốt đặc biệt chạm đề đúng không ạ và ngày hôm nay thì nó Hùng ra thì nó nghỉ một hôm thì anh có thể nuôi khung cho Hùng đó là hai ngày nghỉ chạm 6 chạm 7 về cái đường cầu đặc biệt vì sao Hùng khá là kết với cái chạm bảy chạm sáu vào ngày mai thì Hùng sẽ lấy đó là vị trí tâm cảng đó là con 93 của giải nhì G1 anh em nhé giải gì G1 thì chúng ta sẽ có chạm vào ngày hôm sau 93 thì ăn về chạm 9 đấy và tiếp tục cây đường cầu đó thì chúng ta có 99 thì hôm ngày hôm nay thì anh em đã biết thì tiếp tục đổ về cái chạm 9 thì ngày mai theo vị trí đường cầu này thì chúng ta có chạm 6 và chạm 7 chạm 6 và chạm 7 cho ngày mai thì Hùng khá là kết anh em nhé khá là kết và xin giữ lại hai cái chạm này cho tất cả anh em tham khảo ngày mai đấy thì ngày hai ngày vừa qua thì chúng ta có đó là cái tổng bài hai ngày xuất hiện đặc biệt đó là cái tổng 7 thì Hùng tin chắc ngày mai về cái đầu 7 này đầu 7 này nó sẽ nổ cho tất cả anh em anh em có thể tham khảo về cái chạm 7 này và thêm một cái vị trí nữa mà Hùng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cái đường cầu này chạy khá là dài này anh em ạ <clears throat> về cái đường cầu này thì Hùng xin lấy đó là bộ số của dãy 5 cũng như là bộ số của dãy 6 đó là hàng đơn vị chúng ta kết hợp lại đúng không ạ đấy anh em để ý nhá chúng ta có ba sàn kết hợp lại với nhau đó là 471 471 thì lên ngày hôm sau chúng ta ăn được đó là vì cái chạm 7 đấy và tiếp tục thì chúng ta có ba bộ số đó là 091 091 thì lên ngày hôm sau chúng ta nổ được đó là con kép 11 ăn về chạm 1 anh em nhé và tiếp tục cái đường cầu đó thì chúng ta có 819 819 thì lên ngày 23 thì chúng ta ăn về đó là cái đặc biệt có 91 ăn về tổng hai hai chạm luôn anh em nhé tổng cộng là hai chạm là chạm 1 và chạm 9 đấy thì hy vọng cái đường cầu này sẽ chạy tiếp cho tất cả anh em tiếp tục thì chúng ta có lấy ba bộ số hàng đơn vị ba bộ số thì chúng ta có đó là 049 đúng không ạ 049 thì lên ngày hôm nay thì chúng ta nổ được tiếp tục đó là có 89 và ngày mai thì Hùng khá là kết cho tất cả mọi người thì chúng ta có ba bộ số đó là 672 đấy anh em có thể tham khảo cái đường cầu này anh em nhé cái đường cầu này ăn cũng khá là dài rồi đấy. thì ngày mai thì Hùng khá là kết cho tất cả anh em đó là về cái chạm 6 chạm 7 đấy chạm 6 và chạm 7 anh em có thể ưu tiên cho Hùng đó là về cái chạm 7 này anh em nhé ưu tiên cho Hùng về cái chạm 7 này cho ngày mai tổng 7 thì ngày mai chúng ta bắt lại đó là việc chạm bảy của tất cả anh em đấy cũng khá là kết vì chạm bảy này cho tất cả mọi người vào ngày mai đó là về phần chạm đề anh em nhé ok chúng ta sẽ đi vào một cái, cái đường cầu tông mà hùng khá là kết đây là cái đường cầu tông cái đường cầu này thì chạy khá là ngắn ngay đó là ba tay cho tất cả mọi người đấy, từ ngày 23 tới ngày 25 anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta có 91 tổng 05 đúng không ạ 91 tổng 05 24 thì chúng ta có tổng 27 đấy và ngày hôm nay ngày 25 tiếp tục báo đó là tổng 27 đấy. thì Hùng sẽ lấy đó là vị trí hàng đơn vị anh em nhé vị trí hàng đơn vị cái đường cầu này chạy khá là đẹp đấy. thì vẫn ngày mai thì chúng ta vẫn bám theo đó là cái tổng 38 cho Hùng vào ngày mai đó là tâm ngạc 9 tâm ngạc 9 à, xin lỗi đó là tân càng không thì chúng ta có tổng 05 tổng 05 thì báo về đó là cái tận 91 tổng 0 và tổng 27 thì 24 ngày 24 thì chúng ta ăn về cái tổng 7 và tổng 2 thì bảo về tổng 7 là tổng bóng đúng không ạ tổng 27 hai ngày chúng ta tổng 27 và một ngày ăn thẳng đó là cái tổng 0 và ngày mai thì đường cầu báo cho tất cả mọi người đó là cái tổng 38 tổng 38 cho ngày mai cùng ngày hôm nay tức là ngày mai ngày 26 anh em nhé thì Hùng xin giữ lại cho tất cả mọi người đó là cái tổng đó là tổng 38 tổng 38 và vẫn giữ cho tất cả mọi người đó là về cái chạm đó là chạm 6 và chạm 7 đấy độc thủ đề vẫn là 6776 đó là tổng 38 anh em nhé đấy. 0 về tổng 0 7 về tổng 7 2 về tổng 7 đấy 3 thì ngày mai sẽ là tổng 3 và tổng 8 theo đường cầu này thì hy vọng ngày mai nó sẽ đủ cho tất cả anh em ở trên kênh của Hùng anh em nhé và đây là một cây đường cầu mà Hùng cũng khá là kết cho tất cả mọi người đó là về cái đường cầu chạm thì cái đường cầu này vẫn đó là đó là từ ba tay từ ngày 23 đúng không ạ ngày 23 tới ngày 25 và ngày mai vẫn là tay thứ tư cho tất cả mọi người hy vọng là vậy thì cái đường cầu này vẫn báo cho tất cả mọi người đó là về cái chạm bài ngày đầu tiên tức là ngày 23 thì chúng ta có 91 ngày thứ hai 89 ngày thứ ba vẫn là 89 đấy thì theo vị trí được con này thì ông sẽ lấy tâm càng tâm càng thì anh em để ý nhá 9897 đấy khá là đẹp thì tâm càng 9 thì trả thẳng về đó là con 91 và tâm càng 8 thì trả thẳng về đầu 8 đó là con 89 hai ngày chúng ta ăn đầu nhá đấy 9 về đầu 9 8 về đầu 8 và tiếp theo 9 thì ngày hôm nay biệt về đuôi 9 thì ngày mai sẽ là đuôi 7 hoặc sẽ là đầu 7 cho tất cả anh em đó là vì cái trọng 7 cái vị trí đường cầu này trọng 7 đó là trọng cứng cho ngày mai anh em nhé có thể tham khảo mạnh tay về cái đường cầu đó là chạm 7 chạm 7 thì chúng ta có đó là tổng đó là tổng 38 đúng không ạ tổng 38 nếu mà xét về phương diện đó là về cái chạm 7 thì chúng ta có 676 còn về cái tổng 8 thì chúng ta có đó là 1771 đúng không ạ 1771 thì ngày mai cũng khá là đẹp thì anh em có thể tham khảo đấy Ok và đây là những con số mà Hùng khá là tâm đắc và có thể chia sẻ lên cho video cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai tức là ngày 26 đấy. về cái trận 7 này thì ngày mai khá là kết anh em nhé đấy và một lần nữa thì anh em xem kênh của Hùng thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như là những nút đăng ký kênh ủng hộ kênh chúng ta ngày một đi lên anh em nhé và Hùng xin chân thành cảm ơn tất cả các tình cảm của anh em trong thời gian qua thì đã dành cho Hùng cái những nút xem cũng như là nút đăng ký và nút like của anh em và hy vọng anh em sẽ ủng hộ nhiệt tình hơn đối với video của Hùng và chúng ta sẽ đi vào phần chốt số cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai ngày 26 ngày hôm nay thì chúng ta không ăn được về cái đường cầu lô cũng như là cầu đề em nhé ngày hôm nay khá là đáng tiếc bị bạch thủ lô 71 không ra và 5665 thì ngày hôm nay cũng ra đúng không ạ về bạch thủ lô tô ngày mai về cái đường cầu bạc nhớ sẽ chốt cho tất cả anh em vào ngày mai đó là bạch thủ lô 03 xin lỗi bạch thủ anh em bạch thủ nhá bạch thủ 03 bạch thủ lô tô 03 còn về song thủ lô thì ngày mai hùng sẽ chốt đó là vì một hai con lô tô một đuôi cho tất cả anh em tham khảo đó là con 61 cũng như là 71 vào ngày mai 71 thì ngày hôm qua Hùng đã chốt bạch thủ lô không về đúng không ạ hy vọng ngày mai nó sẽ nổ cho tất cả anh em về sông thủ lô cũng như là bạch thủ lô bạch thủ lô 03 thì ngày mai khá là ok rồi đấy anh em nào có thể theo dõi kênh của Hùng thì ngày mai chúng ta có thể mạnh tay về đường cầu lô bạch thủ lô 03 cũng như là sau thủ lô 61 và 71 thì ngày mai cũng khá là kết còn về cái chạm đề thì hùng sẽ giữ lại cho tất cả mọi người đó là về cái chạm 7 và chạm 6 thì tổng vẫn là cái tổng 38 cho ngày mai ngày hôm nay thì anh anh đồng anh quay khá là ảo thôi chúng ta có thể là bỏ qua về cái đường cầu đề ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ nuôi tiếp hùng đi rõ đây cho tất cả mọi người đó là khung ngày 2 ngày 2 cho hùng nổ rực rỡ cho tất cả anh em và một lần nữa thì chúc tất cả mọi người xem kênh của Hùng sẽ là một ngày mai ngày 26 tháng 8 sẽ là một ngày rực rỡ và đại thắng vì đường cầu lô cũng như là về cái chạm đề và tổng đề và anh em có thể rút gọn lại về cái dàn đề và nhập chơi cho ngày mai ngày 26 anh em nhé chúc tất cả mọi người thành công và sức khỏe và hẹn và gặp lại tất cả anh em vào khung giờ đầu giờ tối ngày mai và xin chào hẹn gặp lại